Kính chào toàn thể anh em trong ngành nhâm kính Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh video của em Live Market Nhân Factor VN Em đến từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam Và với những cái dòng sản phẩm của công ty Factor Việt Nam đang cung ứng ra ngoài thị trường nhằm mục đích đó là mang đến cho quý anh chị khách hàng những cái sự trải nghiệm mới về sản phẩm một cách hài lòng nhất cũng như là những hy vọng sản phẩm của công ty Factor Việt Nam sẽ không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng để đáp ứng và phục vụ nhu cầu sản xuất của quý anh chị khách hàng à, và à, về những cái dòng sản phẩm của công ty Factor Việt Nam thì công ty em sẽ cung cấp đầy đủ cho tất cả các anh chị về các dòng sản phẩm như là máy cắt nhân hai đầu à, máy à, ép góc máy phay đố máy đột dập nhãn khí và các dòng sản phẩm như là máy dập khóa hơi máy dập thủy lực và những cái phụ kiện đi kèm để anh em có thể là thay thế trong quá trình dụng và bên em hiện tại đang phân phối hai dòng hàng chính đó là dòng hàng mang thương hiệu Factor là dòng hàng cao cấp và một dòng hàng mang thương hiệu đúng cách đó là dòng hàng Megatech thì hai dòng hàng này sẽ giúp cho quý anh chị em có những cái phân khúc lựa chọn phù hợp uh, trong cái công việc của mình cũng như là phù hợp với cái mức vốn đầu tư của anh em hiện tại và với uh, chương trình uh, ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em về một dòng sản phẩm đó là máy cắt nhôm hai đầu của công ty Factor Việt Nam à, và dòng sản phẩm này hiện tại đang là dòng và phân khúc giá rẻ giúp quý anh chị em khách hàng dễ dàng đầu tư và đưa về sản của mình sử dụng à, và anh em có thể là quan sát được ở phía sau lưng em đây là dòng sản phẩm máy cắt hai đầu 16S đang thương Megatech đây là dòng sản phẩm mang phân khúc uh, của sản phẩm thương hiệu tầm trung à, và là dòng sản phẩm giá rẻ à, anh em có thể là đầu tư dễ dàng nhất Ờ, liên lạc đến với số điện thoại phía bên trên màn hình 0787 291 188 và anh em đến với tổng kho của em để được ờ, biết thêm những cái thông tin chi tiết về các chương trình khuyến mại tại công ty Master Việt Nam anh em nha. À, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau à, tìm hiểu về tìm hiểu ờ, chi tiết về dòng sản phẩm này và sau đó thì ờ, chúng ta sẽ tìm hiểu về giá và anh em thấy thì ờ, với dòng sản phẩm là máy cắt hai đầu Samsung S này với thiết kế tổng chiều dài rơi vào tầm khoảng là 46 47 à, và chiều ngang chiều rộng của máy thì rơi vào tầm khoảng đó là 1,4 1,5 à, với uh, chiều cao thì tương đối sẽ giúp cho anh em tiết kiệm những cái uh, diện tích nhà xưởng của mình uh, trong lúc chúng ta làm việc vì nó sẽ ngắn hơn so với những cái dòng sản phẩm thông thường khác à, và Ờ, với ờ, thiết kế của máy ghép nhôm hai đầu thì nó sẽ có nắp chụp bảo vệ cho anh em trong quá trình anh em làm việc à, nên là chúng ta yên tâm khi đứng vào hàng máy. Và phía bàn điều khiển thì được đặt ở phía trên như thế này và anh em có thể là di chuyển về phía trước hoặc là phía sau nên là rất là dễ dàng à, để khi chúng ta vận hành máy và chúng ta đi đến theo vị trí nào chúng ta cũng có thể là điều khiển được máy. toàn bộ hành nhôm và không xảy ra tình trạng là bị kê nhôm như những dòng sản phẩm không khác thường thì những dòng sản phẩm không khác thường trên thị trường thì từ à, việc kế hàng quán này nó chỉ tương đối thôi ạ à. rất là nhỏ chỉ bán như đây thôi ạ à. thì nó sẽ hay dẫn đến tình trạng đó là bị kê nhân chúng ta sử dụng và chúng ta sẽ cùng nhau là tiến lại gần hơn quan sát về dòng sản phẩm này à, để biết được à, các vận hành như là những cái à, thiết kế cơ khí của dòng sản phẩm của sao hết Ờ, chi tiết của dòng sản phẩm là cái hai đầu 06S này à, với ờ, hai đầu máy sẽ là hai cái mặt bích thép rất là to như em đã chia sẻ bên nãy ạ à. và đây ở trên đầu máy thứ nhất có thiết kế máng trượt DC à, để khi chúng ta cắt nhôm thì NC sẽ tự động trượt và đi ra bên ngoài à, thứ hai đó là à, về thiết kế đường lưỡi cắt ra vào thì máy đang được sử dụng đường lưỡi cắt đó là 420 à, thương hiệu à, Wagen của Nhật Bản và sử dụng uh, vòi phun dầu thông minh để có thể là làm đẹp cho cái thành phẩm mà chúng ta tạo ra đồng thời đó là sẽ giúp tăng cái tuổi thọ của lưỡi cắt và những cái bích tông kẹp nhôm đây là những uh, ba bích tông kẹp nhôm uh, sẽ giúp giữ được ở thanh nhôm rất là chắc chắn uh, và bích tông này sẽ uh, có kích thước là to hơn so trương và máy thì sẽ vận hành được ở à, hai đầu máy với mỗi đầu máy riêng biệt à, và với hai góc cắt đó là 45 và 90 độ và anh em chúng ta sẽ cùng nhau à, xem trực tiếp cái quá trình à, vận hành cũng như là quá trình cắt trên dòng sản phẩm máy cắt hai đầu không sao S này à, và em sẽ cắt lần lượt trên từng đầu máy để anh em có thể là quan sát được cụ thể hơn về dòng sản phẩm này ta lựa chọn được à, vị trí cắt thì chúng ta sẽ tiến hành đó là kẹp bê tông và anh em có thể thấy là lực kẹp của bê tông rất là chắc sẽ giữ được toàn bộ thanh nhôm và việc thiết kế mặt bích to như thế này đây ạ anh em chia sẻ thì nó sẽ không có bị xảy ra tình trạng đó là bị kê nhôm ạ à. và khi chúng ta cắt thì chúng ta sẽ lựa chọn về à, đầu máy để mà chúng ta cắt ví dụ như anh em à, em ví dụ bây giờ em sẽ tiến hành cắt trên đầu máy thì em sẽ chuyển góc cắt về phía bên trái à, đó là sẽ cắt một đầu hoặc là em sẽ cắt hai đầu thì em sẽ chuyển cái công tắc này về bên giữa đó là cồn là vận hành cả hai đầu máy thì hiện tại em sẽ cắt trước từng ờ, đầu máy cho anh em xét và em sẽ cắt đầu máy thứ nhất ở góc 45 độ đây ạ à. em sẽ ờ, khởi động motor cũng như là à, và khi cắt thì đèn phê nó sẽ đi ra ngoài à, theo miếng chụp đèn phê này không có bị xảy ra tình trạng đó là bị cuốn hay bị uh, bắt đèn phê à, và việc cắt diễn ra rất là an toàn luôn à, và đây là thành phẩm thành phẩm này là chưa được ờ, phun dầu làm mát thì anh em có thể nhìn thấy là uh, nét cắt rất là sắc mịn không có xảy ra ba ria nổ nhôm hay là mất nhôm nên là chúng ta sẽ yên tâm trên dòng sản phẩm này à, và sau đây em sẽ tiến hành đó là cắt trên ờ, đồng máy thứ hai à, với góc cắt 45 độ cho anh em được cầu quan sát cụ thể hơn à, và sau đây em sẽ tiến hành đó là vận hành dòng sản phẩm này ở à, trên đầu máy số 2 với góc cắt là 45 độ dầu làm mát sẽ giúp đó là anh em có thể là làm đẹp hơn với loại mặt sản này và nó sẽ giúp ờ, đảm bảo cái tuổi thọ của lượng cắt và anh em vừa được ờ, nhìn thấy thì vừa cắt trên hai đầu mã trên dòng sản phẩm với các hai đầu không sao hết này ờ, và với giá rất là mềm anh em có thể là dễ dàng đầu tư thì đây là một sự lựa chọn thích hợp cho anh em nào đang ít vốn muốn sử dụng một máy cắt có cái đường tính lượng cắt đó là to hơn so với dòng 05 thì đây là đường tính lượng cắt 420 thì đây là một sự lựa chọn thích hợp cho anh em máy cắt rất là êm à, tiếng động cơ rất là đầm máy rất là êm máy và cắt không có xảy ra tình trạng rung lắc và hình thẩm thì rất là đẹp rất là mình thẩm đây ạ à, và anh em có thể quan sát đây là ờ, tổng thể phía sau à, máy cắt hai đầu không sợ hết với đầu máy thứ nhất và đầu máy thứ hai được thiết kế tương tự như nhau à, với bề đỡ đầu máy hoàn toàn đó là mặt thép nguyên tấm à, thiết kế cứng cáp và chắc chắn như dòng sản phẩm máy cắt hai đầu 08S và anh em có thể thấy như là thân bề của đồng 8 s à, với trọng lượng thì nó sẽ nhẹ hơn một xíu nhưng về thiết kế cơ khí thì nó tương tự như của sản phẩm 08 s nên là khi chúng ta sử dụng về độ ổn định về lâu về dài nó sẽ ờ, đảm bảo cho anh em à, và anh em thấy là máy sẽ chuyển gốc hoàn toàn bằng bích tông à, không chuyển gốc bằng bánh răng hay bánh đà như những dòng sản phẩm thường và đây là sử dụng chuyển gốc bằng bích tông của ờ, công nghệ 2020 à, với đường đưa lưỡi đi ra đi vào thì được hỗ trợ bằng một bích tông dầu và một bích tông khí để khi mà quá trình dẫn lưỡi nó sẽ không bị giật đất à, tất cả hệ thống đều được à, thực hiện à, bằng việc đó là khí à, dẫn khí để đẩy đẩy à, đẩy lưỡi và chuyển gốc nên nó là sẽ rất là an toàn hơn rất là nhiều à, so với việc à, chúng ta sử dụng bánh răng hay bánh đàn và đầu máy thứ nhất và thứ hai thì nó sẽ tương tự như nhau và tất nhiên thì máy cũng sẽ được à, thiết kế đó là đầu đựng cam để đựng đầu làm mát ở đây em chưa có lắp lên cho anh em thì khi mà máy được giao về xuống của mình thì bên em sẽ lắp lên cho anh em sử dụng và máy được thiết kế ờ, tủ điện với hai ngăn ờ, ngăn trên là ngăn điện và ngăn dưới là van điện từ ờ, sẽ không có bị xảy ra tình trạng nhiễm điện nhiễm từ trong lúc anh em làm việc và với thiết kế đó là sử dụng điện ba pha thì máy được lắp một cục chống đảo pha cũng như cầu chì áp tổng và cục khởi và dây điện sẽ thiết kế là dây điện loại đồng hoàn toàn 100% cho anh em sử dụng với các Ờ, đường ờ, dây sẽ được ờ, đánh số thứ tự rõ ràng à, anh em dễ dàng thay thế trong việc là khi chúng ta sử dụng về lâu về dài nếu như xảy ra hỏng hóc thì chúng ta sẽ dễ dàng thay thế được và máy thì được à, sử dụng à, điện với à, thương hiệu của hãng Chin à, sẽ sử dụng giúp à, đây là thương hiệu điện nổi tiếng à, sẽ giúp anh em đó là vận hành máy à, về lâu về dài à, ít xảy ra tình trạng à, trục chặt hay hỏng hóc à, và chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu qua về à, dòng sản phẩm máy cắt hai đầu của Solex của công ty Victor Việt Nam à, và như em đã chia sẻ ban nãy thì dòng sản phẩm này với mức giá hiện tại rất là mềm à, dễ dàng cho anh em đầu tư à, và hiện tại thì dòng sản phẩm này à, đang có giá trên thị trường rất là tăng hơn 40 triệu à, và con số hơn của nó chỉ là con số nhỏ thôi nên là quý anh chị yên tâm à, trong việc chúng ta chọn mua cho sản phẩm và đặc biệt hơn ấy là chương chính 91918 à, Cảm ơn anh em đã luôn theo dõi video của em